nào bây chúng ta sẽ sang ví dụ này thầy cho ví dụ nhé thầy yêu cầu là chỉ ra các phân số tối giản bằng nhau các trong các phân số sau được chưa thầy yêu cầu này chỉ ra các phân số tối giản trong các phân số sau bây giờ thầy sẽ cụ thể cùng các em chúng ta xét từng phân số một xem nó có là tối giản không đầu tiên là phân số 1 phần 3 đúng chưa đầu tiên nhé đây nào chúng ta ví dụ nhé đầu tiên về 1 phần 3 thầy hỏi này 1 phần 3 có phải là phân số tối giản không các em nhỉ 1 và 3 thì là hai số nguyên tố cùng cùng nhau vì 3 và 1 chỉ chia cho 1 và trừ trừ 1 thì 1 phần 3 của thầy là phân số tối đã được không em nhá ok rồi thì âm 3 và 12 có phải là phân số tối giản không em âm 3 phần 12 không phải là phân số tối giản vì sao các em nhỉ âm 3 phần 12 không là không phải là phân số tối đại vì sao các em nhỉ vì âm 3 và 12 cùng chia hết cho hết cho cho ba đúng không em công nhận thầy không tức là âm 3 và 12 của thầy á là cùng chia hết cho ba cho nên nó không phải là phần số tối giản